Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác tọa lạc tại ấp 1 xã Thành Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Cách đi từ ngã ba Trung Lương đi thẳng về phía Long Định, qua cầu gặp ngã ba Long Định thì rẽ phải vào DT 867, từ chợ Long Định đi 25 km qua chợ Tân Phước, đi thẳng gặp nhà thờ Tân Phước, rẽ trái một đoạn là đến. Đường từ thị trấn Mỹ Phước về Thành Tân là đường nhựa rộng, một bên là con kênh tàu ghe chạy sập sình, một bên là những ruộng khóm nối tiếp. Bạn sẽ cảm nhận được không gian mát mẻ, thoáng đẳng. Hãy lên kế hoạch để ghé thăm ngôi chùa nổi tiếng này nhé. lưu ý khi viếng thăm thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, vui lòng ăn mặc kín đáo, lịch sự khi đến chùa, quần dài, áo có tay, cởi mũ, nón khi vào chánh điện, giữ gìn vệ sinh, không xả rác, dẫm đạp lên cỏ, bẻ hoa. Riêng khu thánh tích tứ động tâm, bạn phải có áo tràng để thể hiện sự tôn nghiêm, Công trình văn hóa tâm linh này được xây dựng năm 2012 theo mô hình truyền thống của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Từ khi khánh thành, bên cạnh việc trở thành trung tâm tu học, thiền viện còn tạo điểm nhấn quan trọng nhằm thu hút khách tham quan du lịch Tiền Giang, góp phần làm thay đổi diện mạo một xã nghèo của huyện Tân Phước. Du khách đến đây ai cũng xúc động bởi toàn cảnh tứ động tâm. Thánh tích tứ động tâm được phục dựng tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác là bốn thánh tích Phật giáo theo mô hình truyền thống các thiền viện hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Gồm Tháp Lâm Tỳ Ni, nơi Phật đản sanh, Tháp Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Phật hành đạo, Tháp Chuyển Pháp Luân,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 Nơi đây à, tái hiện à, tháp à, kiện Pháp Luân, nơi Đức Phật thuyết bài Pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như, khơi khởi đầu cho giáo Pháp trường tồn của Đức Phật đến mãi muôn đời sau. Chúng con đang từng bước thiền hành xung quanh bảo tháp chuyện Pháp Luân của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là một cái đại nhân duyên lớn cho hàng Phật tử chúng con. Trên bước đường tu tập chúng con uh, chưa đủ duyên lành để đến đến thánh tích uh, lịch sử của Đức Phật Ấn Độ tại Ấn Độ thì nơi đây uh, chúng con có cái cơ duyên được trở về uh, thiền viện chúng Lâm Chánh Giác uh, nơi đã tái hiện uh, phiên bản bốn thánh tích của Phật giáo nơi thiêng liêng mà chúng con uh, được đảnh lễ từng bước từng bước chúng con đang thiền hành qua bào tháp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 trong đó tượng Đức Phật Đản Sanh cao 1m4, Đức Phật Hành Đạo cao 2m4, Đức Phật Chuyển Pháp Luân cao 1m8 và tượng Đức Phật Nhập Niết Bàn dài 6m. Lâm Tỳ Ni, nơi Phật Thích Ca Đản Sanh Bồ Gà Gia, Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật Thành Đạo. Tất cả đều bằng đá hoa cương, tứ động tâm, bốn thánh tích thiên liêng làm lay động lòng người tận trong sâu thẳm của mỗi người con Phật, ai cũng mong mỏi được ít nhất một lần trong đời chiêm ngưỡng và lễ bái bốn Phật tích để tiếp nhận thêm niềm tin, sức sống và năng lượng yêu thương. Bốn thánh tích được phục dựng tại đây với nguyện mong nhằm tạo duyên lành cho những Phật tử gần xa không có đủ duyên đến Ấn Độ để chiêm bái thì có thể đến thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác chiêm bái. Lịch sử ngót 2.000 năm thiền Việt được thể hiện qua hệ thống chân dung nhiều vị thiền sư. Mạng giác thiền sư, tuệ trung thượng sĩ, tam tổ trúc lâm cùng nhiều bia đá khắc họa những bài kệ của các thiền sư Việt. Cùng với tứ động tâm, bốn di sản Phật giáo đỉnh cao của thế giới đã được phục dựng. Lâm Tỳ Ni, nơi Phật Thích Ca đản sanh, Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Phật thành đạo, Lộc Uyển nơi Phật chuyển Pháp Luân và Câu Thi Na nơi Phật nhập Niết Bàn thì việc tạo dựng quần thể không gian thiền sư Việt là điểm sáng tôn vinh bản sắc văn hóa tâm linh Việt. Đặc biệt, nét độc đáo của quần thể này là sự phục dựng lại thánh địa Ngọa Vân, nơi đức vua Trần Nhân Tông hóa Phật bằng chất liệu chủ yếu là gốm cổ luy lâu, địa danh phát tích Phật giáo Việt Nam công trình văn hóa tâm linh thuần Việt này được nhóm kiến trúc sư tiêu biểu, có uy tín do TTV mời sáng tạo ý tưởng, thiết kế và phối hợp với thiền viện tổ chức thực hiện. Đến với thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác tỉnh Tiền Giang, ai ai cũng ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp trang nghiêm, tĩnh lặng, huyền ảo và lung linh sau lễ an vị Phật tích Tứ Động Tâm vào tháng 9 năm 2018, thì viện Trúc Lâm Chánh Giác đã hoàn thành các hạng mục quan trọng, được đông đảo Phật tử gần xa đến viếng thăm. Trải qua gần 3 năm khẩn trương thi công, cuối cùng 4 thánh tích, Tháp Phật Đảng Xanh, Tháp Phật Thành Đạo, Tháp Phật Chuyển Pháp Luân, Tháp Phật Nhập Niết Bàn đã được hoàn thành như hiện nay. Tổng diện tích của thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác là 30 hecta, lớn nhất Đông Nam Á, với tổng kinh phí xây dựng 25 hạng mục của thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, dự kiến trên 300 tỷ đồng, do Phật tử gần xa hiến cúng. Bên cạnh việc hiến đất để xây dựng thiền viện, Phật tử còn hiến cúng nhiều cây đại thụ để tạo mạng xanh và khối lượng đá tảng khoảng 2.500 tấn Mỗi tảng nặng từ 1 đến 20 tấn được xà lan vận chuyển từ núi Thị Vải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về, phục vụ cho việc xây dựng các hòn non bộ, trang trí dưới các gốc cây đại thụ, cùng tượng đất Phật Thích Ca Mâu Ni tạc bằng đá ngọc cao 4,5m, nặng trên 30 tấn do các nghệ nhân Myanmar chế tác. bốn thánh tích Phật giáo tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác có tỷ lệ 6 trên 10 so với nguyên mẫu, gồm vườn Lâm Tỳ Ni nơi Phật Đản Sanh, Bồ Đề Đạo Tràng nơi Phật Thành Đạo, vườn Lộc Uyển nơi Phật Chuyển Pháp Luân, Câu Thi Na nơi Phật Nhập Diệt. Tháp Đại Giác cũng theo tỷ lệ trên và có chiều cao 31 m. Ngay trung tâm thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác sẽ đắp một hòn giả sơn cao 25 m làm thế tựa lưng cho tổ đường chánh điện thể theo tâm nguyện của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Thiền chủ Thiền phái Trúc Lâm, tại Trúc Lâm Chánh Giác, công trình tứ động tâm xây theo đúng nguyên mẫu với tỷ lệ 6-10. Với tỷ lệ này thì tháp đại giác sẽ có chiều cao hơn 31 mét nhằm tạo duyên lành cho những Phật tử gần xa không có đủ duyên đến Ấn Độ để chiêm bái thì có thể đến thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác chiêm bái. Nếu có dịp, hãy đến chiêm bái thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác tu học theo hướng thiền tông Việt Nam hoặc đơn giản chỉ làm tìm một nơi để tâm hồn lắng động.